Mấy anh chị có sống ở hẻm chưa Bất cứ con hẻm nào của Sài Gòn Cũng chứa đựng dạng điều kỳ thú trong đó Mà hẻm tôi vui nhất nha Tới nơi bà con chồng sớm ai cũng yêu thương nhau Coi nhau như anh em ruột thịt trong gia đình vậy đó Nó thiệt Đó, nghe là muốn nhậu là sao vậy hả? Cặp đôi hạnh phúc đó là ba má của một ngày nè Thằng Tuấn Đích Bự Đó là bạn chí cốt con út nhà tôi Của bù tọ con nít sớm đầu động mà nó quậy sanh bệnh nhìn mặt nó đi đó nó đụng ta mà nó còn nhìn nữa kìa đó thấy không đó đụng nữa đó thấy nó chạy mà tôi sanh hận chắc nó nghĩ trong sớm ai cũng rảnh như nó <laughs> đời đâu có vậy con đây con ruột chị hai tôi chúa tể mâu giới bất động sản bình lợi Trời! mày tin tao đạp mà giống trái banh không mày hả hả không mà nó trái banh kìa à. bữa đàn bà bự con này là ai đây chị ruột tôi đó má bình lợn tao đánh mày thêm trong sớm bà không như ai hết mà cũng không ai ưa bà cái gì vậy con thằng bị liễn này là thằng phú em tôi luôn trời ơi chị hai sao chị chọi em vậy tao nghiệp bình thường nó ít nói lắm bị trong gia đình nó không có tiếng nói nó bị quỷ này dành nè à. yeah. chị bị điên à chị làm đi chị phải chọn cái mắt dép vào mặt chồng em còn anh vợ thằng phú nữ hoàng tấp lô chồng mày nó xui quá hả ổn không ai hỗn lợn quà rồi rồi đây tôi nè <laughs> ê kia mày né ra coi đó đây mấy tư nè bớt đá lại mày mà rối hết nguyên sớm ba sang trong bộ tứ anh em giàu sang phú quý mà nghèo thấy bà nội mày bớt quánh nó lợn không thôi tôi đập mày sanh bệnh á thôi về về về chú tể bao đồng ra rồi làm không có lợi ông đâu nhanh vậy